Chào mừng ờ, quý chị trở lại với video tiếp theo của Phạm Thành Bình. Ở trong bài học trước tôi đã hướng dẫn anh chị là cài đặt cái theme Astra phiên bản Pro. Và trong bài học ngày hôm nay ờ, tôi hướng dẫn anh chị đó là cách cài đặt một cái plugin cũng Pro tên là Elementor. Thì đầu tiên anh chị hãy truy cập cho tôi vào website của mình. Sau đó anh chị bấm vào cái mục đó là plugin đây. Sau đó bấm vào phần cài mới cho tôi. Là anh chị có thể gõ ở phần là gì? là tìm kiếm này tìm kiếm uh, gói mở rộng anh chị ghi tôi là Elementor bấm Enter và nó hiển thị ở cái mục đầu tiên này là Elementor Website Builder này đấy đây là gì đây là một cái bản gì miễn phí nhá miễn phí là có hơn 5 triệu người đã cài đặt rồi rất tuyệt vời nó tương thích với dạng phiên bản của WordPress của bạn này Và chúng ta quay sang cái cái trang chủ của hàng WordPress.org đây chúng ta xem này hơn 5 triệu người cài rồi rất tuyệt vời quá tuyệt luôn và chứng tỏ gì những team này gì được gì cộng đồng cái rất nhiều và tôi đã gì ạ tôi đã đăng ký một cái bản pro rồi là thành viên membership của thằng Elementor rồi là anh chị cũng muốn sở hữu được cái lệ với tôi nhé và bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt này tôi sẽ bấm vào phần tải palit lên đấy bấm vào đây và tôi chọn tệp tôi tôi chọn đến phần Elementor đây cái Elementor Pro là 3.3.1 đây là anh chị bấm vào giải nén cho tôi nhé extract file sau đó tôi bấm vào đây sau đó tôi bấm vào chọn file này Elementor đây kho đây bấm open bấm vào cài đặt sau đó tôi cài tiếp theo là tôi bấm vào phần cài mới tiếp là tôi lại bấm vào tải chọn tệp và chọn đến phiên bản này Elementor Pro đây open tôi bấm cài đặt rồi tôi chưa kích hoạt vội đúng không tôi sẽ vào cái phần là gì phần plugin đã cài đặt đây và tôi chọn đến cái phần này phần à phần không kích hoạt nhé phần không kích hoạt tức là cái phần nó tôi chưa kích hoạt đây và tôi chọn đến cái phần đó là gì Elementor và Elementor Pro tôi tích hai ô này nhé đó. còn những ô này chúng ta không tích nhé hành động này tôi chọn là kích hoạt sau đó tôi bấm vào phần áp dụng cho hai cái plugin này rất tuyệt vời là các gói đã được kích hoạt rồi tiếp theo để kiểm tra xem là cái phiên bản Pro đã được kích hoạt chưa và tôi sẽ vào phần Elementor đây chọn đến phần license ở trạng thái đã được kích hoạt rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách cài đặt một cái plugin pro đẳng cấp nhất bây giờ tên là Elementor anh chị mà thấy đoạn video này giá trị hãy like hãy share cho nhiều người cần và hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi xin chào và mời chị học bài tiếp theo